giá 2 triệu 2 có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng và đã được gắn công tắc rang vào rồi nè ở vị trí số 3 giá 1 triệu rưỡi do mặt này bị ố đây thì bếp này nó cũng là bếp mặt men chống xước năm à, sản xuất của nó là năm 2017 đã gắn công tắc rang mặt nó ố nên nó chỉ nằm ở cái giá 1 triệu rưỡi thôi tiếp theo ở vị trí số 4 giá 1 triệu 6 mặt men chống xước ở vị trí số 5 thì đây là dòng bếp uh, mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 ở vị trí số 6 bếp này được sản xuất vào năm 2019 mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang và có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng tiếp theo ở vị trí số 7 thì đây là dòng bếp Paloma à, nút nhấn có mặt men chống xước giá 2 triệu ở vị trí số 8 này cũng vậy giá 3 triệu mặt men chống xước này vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma nút nhấn mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo là ở vị trí số 11 đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện mặt sơn tĩnh điện nè giá 1 triệu ba tiếp theo ở vị trí số 12 mặt men chống xước giá 1 triệu 9 thì tiếp đến tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp à, ga âm từ âm và những một số bếp mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 13 đây là hàng à, dùng lướt bếp âm dùng lướt mặt men chống xước được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 tiếp theo là ở vị trí số 14 âm ga âm mặt kính cường lực tràn viền được sẵn được uh, có những cái chức năng nấu và nướng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp có hẹn giờ nướng <coughs> tiếp theo ở vị trí số 15 đây là cái hàng trưng bày bếp có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2019 được tháng 9 năm 2019 đó ở vị trí số 16 đây là dòng bếp à, từ Toshiba từ âm Toshiba nè tiếp theo đến với à, dòng bếp full chức năng có mặt kính cường lực và ở vị trí số 17 này bếp nướng có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái chế độ nấu đối với dòng bếp này á, là phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng ở vị trí số 19 thì đây là dòng bếp Paloma có cả hai à, hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu đây nhưng nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị ở vị trí số 20 đây là dòng bếp cao cấp nó sẽ có đồng hồ hẹn giờ cho cả hai bếp và đòi chọn nhiệt độ chiên nè chế độ rang còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có nấu nước nấu cơm nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và cái chế độ nướng theo loại đồ nướng ở vị trí số 21 đây là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực giá 4 triệu rưỡi nó chỉ có hẹn giờ nấu và nướng một lần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 để họ dán cái nhãn của họ vào phía trước này sao luôn ra cái lỗ làm sao nếu mà các bạn à, có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông nó hoặc là cái mặt trước này nè nếu mà các bạn đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật đến với một số dòng bếp từ thì đây là một số dòng à, bếp từ âm vẫn chưa vệ sinh nên shop sẽ đưa ra cái giá phù hợp nhất những dòng bếp từ mà có cái công suất dưới 2.000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi nên các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có cái công suất tương đương còn những cái dòng bếp á, mà nó có công suất trên 2000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V các bạn phải sử dụng à, có thể sử dụng cái điện lưới 220 của mình ở nhà còn về dây dẫn á, thì các bạn nên dây dẫn đi dây dẫn có tiết diện lớn để đảm bảo được cái công suất nấu của bếp từ 4 chấm cho tới 7 chấm thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay á, thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để test giao cho khách thì bếp này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 bếp này có mặt men chống xước mà cái men này thì nó đã có trắng đây ở à, cái vỡ tiền đây nó sẽ bị trắng ở đây chống xước nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển về thì nó sẽ bị trắng ờ, đây là cái mức giá của nó đây giá 2 triệu đây là ngoại thất của bếp đây dấu cấn đây rồi trong cái quá trình vận chuyển về đây cũng vậy bếp này được xuất xưởng vào tháng 6 à, năm 2016 nè những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh tụt vào bên trong tránh phá dây điện đây là bếp nướng mâm hứng và vỉ nướng này đều là inox này rất là đẹp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 thì nó ở cái que cảm biến đó, chỉ chịu nhiệt độ đến hai rưỡi thì nó sẽ khóa ga thì rất là bất tiện cho chúng ta khi ra hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó shop sẽ gắn thêm một cái loại công tắc rang như thực tế như ở bếp này đây shop đã gắn ra thì các bạn muốn sử dụng cái tính năng rang đó thì các bạn sẽ bật về vị trí bên trái này thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa không sợ bị không chế cái à, ngọn lửa nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng tính năng rang đó thì các bạn sẽ bật về vị trí bên à, phải này bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nè nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên phải tôi đo là 230 nè còn bếp bên trái này 230 cũng 240 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau như bây giờ tôi sẽ bật qua vị trí bên trái này để bật tính năng rang lên á que cảm biến này nó sẽ một tí nữa nó sẽ tự động bùng cháy lớn lên nè bạn ờ, nào mà có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang này á, thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 đây nó đã bùng cháy lớn lên này còn ở bếp bên phải này thì vẫn là ngọn lửa nhỏ còn ở bếp bên trái này á, thì nó đã ờ, tăng cái nhiệt độ lên thì nó sẽ bùng cháy lớn lên lại và khi tôi tắt đi nè thì nó sẽ giảm nhiệt lửa lại ngay ừ. thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường của nó thì đối với dòng bếp này nó không có cái à, nút rang nút 3 giây ở trên bếp thì tôi sẽ làm cái công tắc này ở đây còn một số bếp thì nó có cái nút 3 giây á, thì tôi sẽ tích hợp cái công tắc rang đó vào ở trong nút 3 giây thì tôi khi các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút 3 giây đó cho nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ lên còn khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn chỉ nhấn thêm một lần nữa để tắt tính năng rang nó đi à, còn về pin sạc thì nó cũng có dấu ờ,